Mỗi lần bạn hút thuốc, thuốc lá đang tàn phá cơ thể bạn từ bên trong. Hút thuốc sẽ gặm nhấm hầu như mọi cơ quan quan trọng và mô bào của cơ thể, tim, phổi, kể cả miệng, răng và cổ họng, cả bộ óc nữa. Thuốc lá đang tàn phá cơ thể bạn từ bên trong. Hãy bỏ thuốc ngay bây giờ. Hãy bỏ thuốc ngay hôm nay. và nà hưu Fantasy Park, thiên đường trò chơi. Bố lại quên sinh nhật mẹ rồi, còn thương mẹ quá. Sếp lại quên sinh nhật vợ rồi, quá đa. Ngạc nhiên không? Không, chỉ đơn giản là Sepraton. Sepraton tăng tuần hoàn não, tăng cường trí nhớ, giải tỏa stress. Em hạnh phúc quá. Có bí quyết gì không? Chỉ đơn giản là Sepraton. Sepraton, hoạt huyết dưỡng não mới của Chafaco. Uống rượu bia nhiều, sử dụng các thuốc, hóa chất dài ngày gây tổn thương tế bào gan dùng thuốc bổ gan Boganic khi uống nhiều rượu bia, gan nóng gây mụn nhọt, dị ứng, vàng da, táo bón, ăn không tiêu. Thuốc bổ gan Boganic tăng cường chức năng gan, giải độc, mát gan. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin Tài chính Kinh doanh tối. Sau đây sẽ là những nội dung đáng chú ý. Công bố danh sách 500 doanh